có người yêu làm gì cũng em đang sẽ ý thế này em thề chưa bao giờ nói điều chồng thì chưa có như một người yêu đấy okay. áo hai dây vừa xinh vừa sang đó là tóc sập xù cùng lông mày ngắn cái gì trên cái gì trên không có thương nữa là gì hồi nãy nói xương rồi hả cái gì hồi nãy nói xương rồi hả xương cái gì xương có hóng nè mau kìa mẹ nó dạ Noel Ông hãy ban cho con một anh người yêu Để anh em mang hơi ấm suốt tan không gian buồn nhiều Dù đến không cao sâu si âm yêu bao nhiêu thì con không chịu Chỉ cần mang cho con cảm giác mà con đang thiếu瘦的需要看过恢复的信息，那就考虑看看是不是要回应你。如果说以后都不能对你讲客气，我就等着对你说一句。 gọi nhân viên lên đi kiếm em nào sexy shoes. I pop up and I lose weight. Speed it up. Look at the diamonds they eating. Em muốn là có sông thì Từ bình nói bình nói sông thì Sông tích sông tích sai hơn Thì ta chúng là tờ mơ ra Em mắng là khi tao phản Đừng em mắng là khi tao phản Em mắng là có sông thì Từ bình nói bình nói sông thì Sông tích sông tích sai hơn Thì ta chúng là tờ mơ ra Em mắng là khi tao phản ôi lông bông Nhưng mà chuyện nói chuyện là em có dám không Ê em ơi em có đang đói không Nếu mà em ăn đói thì em ăn chị đi Tuy là chị hơi già và thật cũng Em bắn ra cứ xăm thịt Từ bên ná bên ná xăm thịt Xăm thịt xăm thịt sai hơn Thì chúng ta tờ mà ra Em bắn là khi ta phản Dùng em bắn là khi ta phản Thấy chưa Ba đã nói con rồi Con đừng bao giờ cãi lời của mẹ Thấy chưa Bây giờ con bị phạt rồi đó Sáng mắt con ra chưa hư đốn Trời ơi ba ơi Từ ngày ba chết đi tới giờ Dì ghẻ xử ác với con quá ba ơi Trời đất ơi Cái mặt tôi hiền lành nhưng mà nó tôi ác à Trời ơi cái mặt tôi nhìn vô gương mà tôi còn thấy phúc hậu vậy mà nó tôi ác à đời bánh đúc có xương mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng ta phải ác chứ ta phải ác vì xứng danh hai chữ gì ghẻ có phải là hồi tối hôm qua anh buồn đúng không không được buồn nữa nghe chưa phải nghe lời vì như vậy mới là học sinh ngoan <laughs> em mang là cứ sang thì từ bên nói bên cantik cantik cantik sayang kita cuma temenan emanglah kita fans memanglah kita follow rules and they don't like that. I was skipping school to get my sack right. My bitch text me and asked why I don't text back. My dog got out of prison and went right back. là thôi anh có muốn làm tay không chọn anh ơi đêm nay anh có đi chơi về không không thì đi chơi về em đi xong rồi à, yêu nhau luôn được <laughs> đùa đó không phải thật mà